đã hoài chả được nắm tay Vài câu yêu vậy thôi Để một ngày tình cho đám say Lời muốn đến khóa đôi môi Xa một ly là nhớ đấy Ngày ngày tay cầm tay Môi này son với em đấy Mà thôi anh thích thế này Từng giờ từng giờ đồng hồ vẫn cứ trôi Ring ring đợi tình em tới Một giờ đồng hoa chạy lại đón em Ok ok Chỉ cần là người ngồi phía sau Cảm giác muốn được dài lâu Tình chỉ cần chúng ta Na na Cause wanna be love it, love it, love it Love it, love it, love it Love it, love it, love it You make my heart skip a beat Love it, love it, love it Love it, love it, love it Love it, love it, love it Just love love for you, baby. So listen close. Check it. I don't wanna call you just a second, hear my song. I don't wanna girl when you just let me alone. I may be a boy represent a nurse day. Dream up a ray, love at first sight, baby. Là một ngày chìm đắm với tiếng hát bên tai đã ngân lên một phiền rồi cứ bên vắt cho cho nó cười dạng ngời. Bầu trời sáng tươi nắng ngắm như cách cười luôn bên ta. Dù bao tố đến phút cuối vẫn không bao giờ đổi giờ. Vài câu hát anh gửi đến mấy ngàn anh chỉ muốn nắng mai nàng sau cho ai rồi cũng sẽ khiến em đau Vậy để anh sẽ đưa cho em vết thương đầu Vì tình ta như ký ức quên màu Mỗi là gặp nhau mỗi phút sẽ ban đầu Cause wanna be love, it, love, it, love, it. love, it, love, it, love, it. love, it, love, it, love, it. You make my heart skip a beat. Love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it.